Anh thích em như xưa Dễ thương rất ngoan hiền Dẫu em chẳng chừng duyên Mà vẫn đẹp tự nhiên Anh ghét em ham chơi Ghét em thích đua đôi Ghét em sống buông lời Những đêm dài tăm tối khắp Sài Gòn Em bây giờ là công chúa hai mắt tròn tròn cặp mong come on Chỉ thông các mà khen ngon Anh nhìn thấy cũng muốn uống em uống em uống cho say Say rồi em ngã lăn quay Anh nào may mắn chọn ngày À buộc em cái nhẹ em cho sướng mà lên mây Để xưa em rất ngây thơ em nói yêu tôi Em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau Tâm hồn tôi luôn cao khát yêu em Em hay thức xuyên đêm không lo nghĩ tương lai Qua ngày mai cuộc sống sao ai à, đưa bóng dáng em theo đám cô ca Mình thì hút xì xa em hay nhảy trong ba Em hay giống con ma đó nha nói con bé nên chỉ thích mây mưa không thích dây dưa em thích đông đưa gây bị kiếm chuyện đừng có làm phiền cho mất đầu tiền đưa đây em ngày xưa thật thơ ngay giờ gặp lại sau cay cay em vừa ăn ớt sao không đánh răng thì anh trừ bớt mà em thấy nhăn lạnh như tảng băng từng ngày xưa những ngày giữa mưa buổi hè nắng chưa và em đã nhớ thương em xin em đứng một người một quán ba nè đầu lâu hai ả à, tố nga tiếng yêu là chị em dùng mà thúy mai ngày xưa em đẹp dịu dàng ngày nay em đẹp ngàn ngàn mà người chơi lời ra tiếng phải buồn đời nét đẹp lặng lẽ em chơi mà ngàn người ngày xưa em rất ngây thơ em nói yêu tôi em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau tâm hồn tôi luôn khao khát yêu em em hay thức xuyên đêm không lo nghĩ tương lai qua ngày mai cuộc sống sao ai đưa bóng dáng em theo đám cô ca thì hút si xa Em hay nhảy trong ba em hay giống con ma đó nha Ai hỏi em đã yêu chưa em nói con bé nên chỉ thích mây mưa Không thích dây dưa em thích đông đưa Ghép bị kiếm chuyện đừng có làm phiền cho mức đồ tiền đưa đây Em ngày xưa thật thơ ngay nhưng gặp lại xong cay cay Em vừa ăn ớt sao không đánh răng từ anh trừ bớt Mà em thấy nhăn lại như tảng băng Từng ngày xưa như ngày giữa mưa buổi hè nắng chưa và em đã nhớ chưa Dễ thương rất ngoan hiền Dẫu em chẳng chẳng gì